Dạo này làm ăn xui quá Mày điều cho tao mấy con gà giải trí đi Ừ Gu cũ nha Ngực tấn công mong phòng thủ Đầu dò cổ cánh đàng hoàng nha Gì Không thành vấn đề Tiền bạc không thành vấn đề Gì lâu vậy Bị cúm corona chứ có phải cúm H5N1 đâu mà mày điều gà lâu vậy Thôi được rồi Giá chót 2 tiếng nha ừ ừ hàng chất lượng anh thưởng thêm cho mẹ gà mà cũng lâu Two hours later. Thank you. tưởng rằng khách sợ ai nhảm nhiều ghê á mà không dùng cái này nè sao không nhiều cho được À, xin chào mấy em đến với chương trình đam ẩm thực của anh Duy Nguyễn nha tất cả mọi đứa làm blogger khác á, thì nó đều là khen ẩm thực nó review nó kiếm view này cái kiểu còn đây là chương trình của Duy Nguyễn đam trong những món ăn này nó phù hợp với streamer chỗ nào không phù hợp với streamer chỗ nào có cái nào yếu tố tốt sức khỏe và cái nào hại sức khỏe thì anh sẽ cố gắng trình bày ngắn gọn trong video khoảng chừng tiếng hầu thôi chứ không mười phút à rồi đi đồng hành với chương trình là Aminolin Amanolin đại diện cho gia đình BC và Amino đó là một cái thói quen đó là phong cách sống thượng lưu của giới Gymmer em uống bia là xưa rồi đúng không đừng hỏi như Nguyễn có uống bia không xin lỗi bia rẻ quá không đáng để uống nha này biết nhiêu tiền không đây đây vấn đề à, à mình làm món à, lẹ đây em em gà hấp mắm nhĩ cái ly này mua bên ý nha thành phố venice á ngàn rô đây Biết sao làm lâu không? Cho tôi lấy chụp hình đó mấy em Cho tao lấy chụp hình nó làm thâm đó Nghe Rồi, này Để đồng hành chúng ta có ba món Món này bỏ nha, không ăn Mấy cái rau này nè Nó, nó rửa ngoài chợ dơ lắm Bỏ Thằng ăn là ngu Thôi thôi Cái này Ngắn gọn Ăn hay không? Xôi Dầu không à Cái này thằng nào ăn là Zimmer ngu nha người thường ta không biết ăn thoải mái nha còn mình tập tạ mà mình ăn cái này là ngu phân tích tại sao không ăn sôi sôi sôi trời ơi má ơi nó bóng nè cái này mà hai thằng ấy ấy nó khỏi còn mua dầu luôn em thấy không <laughs> dầu nó xì như dây nè mấy em có dám ăn không hả trả lời thật lòng coi xôi chiên đó bánh xôi chiên bơi vào có dám ăn không hả một miếng thôi đó bây giờ câu hỏi cho chương trình mấy em là trả lời đúng có nguy cơ được kết bạn với như nguyễn đó là một gram chất béo ra bao nhiêu calorie dạ em sẽ mấy thằng quay phim không cho trả lời tao nói gành rồi mà không những một miếng mà nằm miệng trời ơi tại sao con người chúng ta có thể ăn cái món độc hại như vậy tập gym nó làm gì có sức khỏe nâng cao kiến thức để gì để tẩy chai nó tẩy chai nó dám không các bạn có dám tạo ra một trend sòi hay không hả các bạn có dám tách biệt cái phần còn lại trong cuộc sống hay không thằng nào hả mà comment tôi dơ chạy tóc lóc dơ chạy tóc lóc thôi lỡ rồi men ấn độ nó cũng dơ rồi xong tiếp tục này bỏ nha <clears throat> rồi tiếp theo à, anh đem hai chén này xuống này chim em để à, anh làm à, muối tiêu chanh nhưng mà rất tiếc gà chấm mắm nhỉ thì phải ăn với mắm nhỉ em đó rồi xin lỗi mấy em rất xin lỗi luôn là cái này mình coi như là nãy minh họa cho xôi kem nha trả lời thật lòng coi xôi chiên đó bánh xôi chiên bơi vào có giảm ăn không đã một miếng thôi đó thì bây giờ coi như là corona đi thì à, bây giờ hôm nay nó bóc cho nó ăn đâu được Chạy giúp đi rửa tiếp tục mấy em <clears throat> bây giờ anh hỏi tiếp tục mấy em nhất bao câu nhìn cái gì điền vô rất là phép cha ông chúng ta nói rằng khi mà ăn chân gà nhiều sẽ bị cái gì comment còn đối với như nguyễn chân gà không ăn tại vì sao tại vì bill gates làm rớt tờ trăm đô không lụm đúng không lại lại lại có thể anh nhớ lộn số nhưng mà anh minh họa cho em tại sao bill gates rớt tiền không lụm tại vì không có đáng để tao lụm trong cái thời gian tôi cúi lưng xuống tôi nhõng lên cái kiếm tiền nhiều hơn tại sao phải lụm số tiền đó đúng chưa vậy thì ăn cái này tốn bao lâu cũng phải mấy phút á có dinh dưỡng cái con khỉ gì đâu mà ăn bà đúng không đối với một thằng gymer thực thụ nó ăn rất là thực dụng em ăn cái gì nó phải về dinh dưỡng mà em ăn ăn này đi dinh dưỡng gì đâu cái này chỉ phù hợp cho dân nhậu thôi mình bỏ tiếp gà bỏ hết rồi đó nãy giờ nó đúng không hợp lý không em mà dân miền tây thì sao hợp lý thì sao em <laughs> dân miền tây là phải vậy nè hợp lý dùng ly xong cái để ly nữa chút vô nó có bca nó mới dành thương mại anh mới nói nhiều mà nói hay được video mới có yêu, nha rồi tiếp tục gà ở ăn yên tâm điểm sau này con gà ra chứ không phải tao bỏ vô mấy em rồi tại sao á con gà thường thường mấy em thấy tập tạ là ăn gà luộc đúng không thầy luôn anh cuộc đời anh không bao giờ ăn gà luộc cuộc đời anh không bao giờ ăn gà luộc trừ khi nào đi ra đi đi ra ngoài bắt chơi với mấy con bò ngoài á thì gia đình nó làm gà luộc thì chịu khó miễn cưỡng ăn thôi nhưng mà ăn cho nó vui thôi nhưng mà ăn thật sự không ngon một cái gọi là cái điểm mà anh không có cảm thấy là tốt lắm mà anh chia sẻ với các em rằng đa phần á mấy anh tập tạ thích ăn gà mà ăn gà luộc mà ăn trong khoảng thời gian rất là dài mà ăn gà công nghiệp không có bổ không có tốt mà vẫn chơi nó kêu là gà hai đô đúng không ăn gà luộc nhiều quá nó mất vị giác nè cái đó là cái lý do mà anh ít rất ít ăn gà luộc ví dụ như 100 món gà anh ăn chừng món luộc thề luôn nhưng mà luộc thì anh có chiêu khác mấy em thích comment đi anh chỉ cho chiêu luộc gà ăn bao ngon dành cho streamer không ngán luôn mà người ta nhìn ta không ghét luôn trời cơ chứ mày tập tụi, tụi bay không biết anh khẳng định luôn cỡ này đi thằng quay camera nó về nó luộc gà nó đi ăn xong rồi đi chơi với bồ nó bảo đảm bồ nó bỏ luôn này ăn dị quá còn anh ăn rất khác làm nháy không <laughs> đây này. vậy đi ấy đúng không nhưng mấy nhậu ăn dính liền mỡ Gà dương hay gà gì nó cũng mỡ thôi gà công nghiệp nó mở nhiều hơn cái này là anh đặt gà giường con gà là khoảng chừng 400 ngàn wow. nè nó ngon là nhờ cái mắm nhỉ, em em nó là ẩm thực Việt Nam mình đó gà hấp mắm nhỉ, quẹt vô cái trời ơi tại sao ăn này nhất anh ăn cái này trước nhất tại vì cái cái xương này là cái phần ngon nhất của con gà phần ngon nhất của con gà nó vừa có giá trị dinh dưỡng mà nó có vừa có giá trị ẩm thực nữa một con gà 100 gram thịt gà nó cho khoảng 20 gram protein yes. chất lượng khá là tốt mà em xong tới cái cánh nhất phao câu nhì cổ cánh vậy tại sao cánh gà nó mắc hơn ức gà đúng không tại cánh gà nó ngon ức gà thề luôn ức ai ăn bảo đảm ức tròn mày đi ăn láo làm con làm con chó luôn <laughs> thề luôn nè mày coi anh chơi đẹp nè anh anh không có ăn vô nhan mà anh không có bị corona đó em yên tâm miếng ức ngay cho đây để đây mời ca mời mời media anh mời thiệt <laughs> anh bóc ăn được tụi em đừng có sắp với anh đúng không em đúng không like không dùng liền cái cảm giác có bc uống nó đã quá mấy em ơi à, đổ đổ đổ đổ vô cái này là cái cánh nhưng mà nói trước ăn cánh phải có chiêu nhớ cái xương giữa là cái xương ngon nhất nè mấy em đúng không cái này là nó ăn phần của cái ức ăn luôn nhưng mà cái đoạn này bỏ đừng có tham quá đi ba ngồi nút cái đoạn này là dân nhậu người ta ngồi người ta nút mình ăn mình ăn thực dụng mình bỏ ngon đó con gà này đã được ướp mắm nhỉ và cái chén này chén mắm nhỉ thêm mình trộn vô mình quét vô ngon lắm anh nhớ công thức là gà hấp mắm nhỉ cộng aminolin rồi <laughs> tiếp tục cái nào không được nữa cái này nhất phao câu gì cổ cánh dân nhậu ăn mình không ăn cái này không có giá thì dinh dưỡng cái này là toàn là là da và mỡ chất béo không tốt sức khỏe chỉ có một phần protein nhỏ thôi đâu có chết đói đâu mà cạp tới cái này để lại cái này cũng không ngon không có mời media cái đùi thứ hai là của anh cái ức còn lại là của tụi em không. thôi anh anh, anh nhường cho tụi em cái cánh đi ha cho tụi em biết được đẳng cấp gà nhất là cái cánh cánh gà đó là mấy thằng Losteria nó ập hết trời đất ơi em đi vô siêu thị mua cánh gà nó khó nha nhưng mà đùi gà thì có còn ức gà thôi cho không ức gà là cho không ức gà nó không có ngon đâu mấy em ức gà được cái nó liêm mà thịt ức gà nó khô ăn vô cảm giác nó sực sực sực không có đã nó thiệt cái này anh ăn gà kinh nghiệm lắm rồi nên thôi để đây cho media wow. thôi để để để, để đâu ta đó. gà đi bộ gà khỏa thân rồi cái này là cái gì cái này cái gan ăn được không mấy em cũng được tùy thôi à thật sự lục phủ ngũ tạng thì mấy em không không ăn thì cũng được nhưng mà đây là hai lá gan anh ăn sao một lá tại sao anh ăn lá mấy em thấy tóc nó đẹp không trong đây nó có cu trong đây nó có nhiều cái chất cu lắm đó nên khi mà chúng ta ăn cu nó bổ cu mà cu nó cộng với uh, lông tóc á thì nó mượt nghe, nó bóng nó sáng nó sủa không tin thì sợ ta đi kiến thức về ờ, hóa học đó trong gan gà và gan ngỗng thì nó có cu ăn cả thôi còn ăn được không em mề ăn được không Mà em đi đứng ngại Cái này ăn được không không được hả nhưng mà anh nói ăn được cái này ăn được ăn ok ăn ngon tại sao tại thích tao thích không lý do nhỏ lớn đẹp mẹ đẻ là thích ăn này rồi mỗi lần ở dưới quê mà làm gà làm vịt thì cứ lấy này mà tém thôi nhưng ăn nè à. cái chỗ thịt nhiều ăn nha cái chỗ ờ, vành vành này không ăn không có lý do thích thôi ờ. qua cái video này các em biết được con gà nó bổ chỗ nào ăn cái món gì cái gì nên ăn cái gì nên bỏ trong quá trình ăn nên tỉnh táo bỏ mỡ anh ăn bỏ mỡ mà còn đi ngoài đường ăn với gái gái bỏ cho <laughs> bây giờ các, các em may mắn thấy anh mà đi ăn ngoài nhà hàng nữa anh cầm điện thoại nước báo mà còn nhiêu gái làm hết có mấy con nó còn lầy nữa rồi đút cho anh ăn nữa cái đó thôi thôi được rồi để anh tự ăn riêng đút đút con cầm cái để em chọt chọt chọt thôi banh mẹ cái lưỡi hết thôi chia sẻ vậy thôi giờ ăn nha đùi đùi giờ à, thôi là mình mình làm chương trình triệu view thì thôi quảng cáo luôn cái này nó order ngoài nhà nhà hàng chim rừng á à, chim rừng ở chỗ góc à, dành để trong với à, đường số 1 nha các ra mà các à, bạn đâu đó ăn đó là fan của Như Nguyễn được off 20% cái đó là lời đó là lời của shipper nha còn biết chủ nhà hàng ta có chịu không mà cứ ra nói thử đi nhưng mà anh nghĩ là với uy tín của anh chắc được <laughs> đợi bạn của mình mà nãy giờ làm cái tim quên sau đó bụng có tăng cái hết thôi mở mở mở bỏ đó Việt Nam mình cũng có nhiều món ngon nha mấy em ủng hộ Việt Nam nha đừng có cái gì cũng cua hoàng đế nha tôm ba đách ca đồ tốn tiền ăn con này có 400 ngàn cái này là ngon nhất ở trong con gà cái này là ngon nhất ức gà là không ngon đâu nó thiệt thay đổi tư duy đi mấy bé mình ăn mình vừa phải có kiến thức đúng không mình phải có kiến thức về dinh dưỡng đó chứ không phải là cứ ăn là há cái mỏ là cạp thấy ờ, anh giám đốc mà anh ngon không bụng bự không <laughs> ăn là vậy đó mấy thằng nó ăn ít nhậu nhiều bạn bè tao banh chành hết rồi xin lỗi mày nha có cái thằng nó còn bị cao huyết áp rồi mà cái này mới vui nè hồi nhỏ cha mẹ đẻ đó khỏe lắm trong lớp gồng tay gần bằng anh luôn mà wow. mà giờ tự nhiên đú phát một công trình công triết này nọ ăn là nhậu miết bây giờ cao huyết áp rồi tiểu đường luôn chuẩn bị nó kéo thêm hai bạn nữa nữa biết hai bạn gì không comment vô trúng thì em nói chung á anh nói bụng quá giờ 5 chiều rồi sáng dậy chưa ăn gì cả nên anh đói bụng quá anh mới ham ăn trong quá trình làm video này có chỗ nào sắp hàng xin lỗi mấy em tiếp tục trong quá trình làm video này phân tích về con gà có chỗ nào chưa kỹ các em thắc mắc về các loại gà gà tre đúng không gà tam hoàng gà nồi gà công nghiệp gà móng đỏ gà móng đỏ các em cứ comment ở dưới anh sẽ giải đáp tận tình và chi tiết luôn đích thân anh như nguyễn anh như nguyễn là trùm gà mà cuộc đời tôi chơi gà từ nhỏ tới lớn luôn ổ gà nào cũng qua được anh hết á xiền luôn con gà lúc nào nó mọc lông anh biết nữa mà lúc nào mà lông mềm lông trước mà lông quăng lông thẳng xin lỗi xin chào lần giới thiệu chủ chả gà thôi video đến đây xin sắp lại cảm ơn các bạn đã theo dõi duy nguyễn chết mẹ mặt cổ vô vô mắc cổ cái ly mua bên ý súp mua bên mỹ ăn gà ở việt nam đời này chỉ có duy nguyễn thôi ngạo thiên được không con dữ trời để tìm, tìm hiểu về nói ba làm giùm coi nhà gà nhiều lắm mà ăn không ngon vậy con lớn mới ăn ngon vậy luôn á uống kiểu gì kỳ vậy ngon thì ăn cho hết đi mấy bé ờ.